Hello, everybody. Okay. Nói rồi chưa sạch sẽ mà Bố ơi, con vào học rồi. Đấy, Bạn nào mà đã làm bài tập về nhà là cô đã chấm cho rất là nhiều bạn rồi nè. Ví dụ như Hương Giang là cô cũng đã chấm cho Hương Giang rồi nè. Rất nhiều bạn đã làm bài tập về nhà rồi nè. Okay. Okay, let's wait for a couple minutes, okay? Wait five more minutes. Okay. À, hôm nay tí nữa thì sau khi mình học xong thì cô um, sau khi mình học được một nửa bài này thì cô sẽ có một cái hướng dẫn trong cái trò chơi của mình sẽ chơi vào ngày thứ hai. Mình sẽ chơi, chơi này là mình sẽ cần phải chuẩn bị trước. Đấy, cho nên tí nữa các bạn sẽ lắng nghe kỹ cho cô cái trò chơi này nha. Đấy. Okay à, bạn nào mà mình đã học mình mới học buổi đầu tiên thì các bạn nhớ đọc nội quy cho cô nè ok Con ờ, con hổ mà không Okay. You have to follow the rules. Không có. Chị có thấy không con? Cái tuần thứ tuần đó trễ là bạn biết con nào không? Oh, sorry guys. Xin lỗi mọi người, hồi nãy giờ cô ờ, không có mở mic đúng không? Cô nói lại nha. Đầu tiên thì tụi con sẽ tắt mic này. Cô mời đến bạn nào thì bạn đó thì uh, ờ, các bạn ấn vào cái nút màu xanh cho cô. Ok. You press the blue button. Uh ừ -huh. Mình sẽ ấn vào cái nút có chữ unmute cho cô. Uh à -huh. Xong rồi, về uh, rules number two mình sẽ không được viết trên bảng thì cái này thì cô cũng đã ngăn không cho các bạn viết lên bảng rồi và tiếp theo là rất là quan trọng raise hand à, không phải là mình giơ tay ở trước màn hình đâu mà mọi người sẽ làm gì mọi người nhóm nè các bạn học ở đây mấy buổi rồi mình phải làm gì à, mình phải bấm nút đúng rồi cô thấy các bạn bấm rất là nhiều nè yes good job mình phải bấm cái nút raise hand đó cái nút mà có cái hình bàn tay nè tụi con ấn vào à, thì tên tụi con sẽ được nhảy lên phía trước ok lúc đấy thì cô sẽ mời một trong các bạn giơ tay lên để phát biểu uh ừ -huh. tiếp theo là mình sẽ không có chat quá nhiều ở trong đây ok à, ha. à các bạn Ngọc là mới học buổi đầu tiên nè như vậy Ngọc chú ý cho cô về nội quy nha ok hello guys hello everyone à, có rất nhiều bạn hôm nay cũng là mới là buổi đầu tiên nè ok à, buổi đầu tiên thì lát nữa mỗi buổi thì sẽ có một cái bài tập về nhà riêng cho nên là mình sẽ học tới cuối buổi để mình xem thử coi là bài tập về nhà của mình là gì thì con chỉ cần làm bài tập của cái buổi đó là được ok đối với những buổi khác thì để ôn luyện từ con có thể xem lại video bài giảng uh -huh. con xem lại cho cô những cái video bài giảng của những cái buổi đầu á để mình tự ôn ở nhà mình tự luyện ở nhà ok hi guys xin chào mọi người uh -huh. à, Khang hôm nay là học được buổi thứ hai rồi nè có nhiều bạn là học với cô là ngay từ buổi đầu luôn đúng không uh-huh. có nhiều bạn là đã học từ buổi đầu tiên là hôm nay lại là buổi thứ năm rồi ok như vậy là bạn nào mà hôm nay mình mới học buổi đầu thì các bạn nhớ chú ý nội quy cho cô là đầu tiên tiếp theo là mình sẽ không có tự ý chat quá nhiều ví dụ lát nữa mình vào bài học thì các bạn nhớ là hạn chế chat nhiều nha uh, ở đây không phải là ở đây ngoài cô ra còn có thầy nữa ok còn có thầy nữa thầy sẽ xem thử nếu mà bạn nào chat quá nhiều nè thì uh, thầy sẽ không cho các bạn học tiếp đó ok cho nên là tụi con nhớ là khung chat để mình làm gì ví dụ khi mà cô có đặt câu hỏi nào đó và cô kêu các bạn có thể nào trả lời vào khung chat giúp cô được không thì các bạn sẽ trả lời vào và các bạn trao đổi đáp án với nhau ok và tiếp theo thì mình sẽ có bài tập về nhà buổi nào cô cũng sẽ giao bài tập về nhà hết nên là tụi con nhớ làm tụi con làm xong rồi thì đăng lên một cái group cái group gọi là giỏi tiếng Anh cùng con đó có nhiều bạn có nhiều bạn đã đã vào group group Facebook rồi đúng không có gì thì cái đề cái yêu cầu bài tập về nhà cô sẽ nói kỹ hơn cô sẽ nói kỹ hơn về um, cái bài tập về nhà cho một cái hình riêng để và cô sẽ gửi lên cái group Zalo đó uh ừ -huh. và các bạn ờ, for, uh, ờ, tham gia cái group đấy bố mẹ tham gia cái group đấy để mình xem kỹ cái yêu cầu bài tập về nhà còn trong lớp buổi học này thì cô sẽ cô sẽ nhắc cô sẽ nói về bài tập về về nhà hướng dẫn cho tụi con kỹ hơn như vậy yêu cầu nạp nợ ở đâu deadline như thế nào thì tụi con sẽ đọc kỹ cái hình đó là được ok so now let's start our class today Just like always, I'm gonna correct your homework, okay? I'm gonna correct everybody homework. Ừ, cô ví dụ ở đây có nhiều bài ở trên là cô đã sửa hết cho tụi con rồi nè. Uh -huh. Thì bây giờ cô thử mời bạn Vũ Nguyễn Hoài Anh. Are you here? Are you here? Hoài Anh, are you here? Ừ, Minh Dũng cũng học được buổi thứ hai rồi nè. Ừ, bạn nào biết về quy định rồi thì tốt có những bạn thì mới học buổi đầu tiên nên là ngày nào cô cũng sẽ phải nói về quy định hết okay? Rồi bây giờ bạn Vũ Nguyễn Hoài Anh, are you here? ah yes, okay cô nhìn thấy Hoài Anh rồi, Hoài Anh đợi cô, cô mở micro lên cho Hoài Anh nha. Ok, Hoài Anh bấm được vào nút. Ah yes, hello. Hello teacher. Hi. Ok. Now plate. Ok, bây giờ cô sẽ xem thử cái bài của Hoài Anh nói như thế nào nha. Ok, con Anytime. I'm HZO. Today I will talk about the cat dollar ok cái cái chữ mà hoàng anh đọc thì mình sẽ đọc là schedule schedule nghĩa là thời khóa biểu ý của con là thời khóa biểu giống như là timetable gì đó thì lịch trình thời khóa biểu cái từ đấy con cũng sẽ đọc cho cô là schedule ok schedule yeah good job very good OK, let's see let's see oh, and Luna one what time the Leo wake up he wake up okay What time does Leo wake up? Cup, cup. What time does Leo wake up? What time does Leo wake up? Good job. Yeah. Okay, Hang on here. cho cô là wake up, not wake up. Okay, wake up. Good job. At seven o'clock. Two. What time does Luna breakfast? What time does Luna eat? breakfast again eat breakfast yeah okay có thể là hoàng anh bị thu đúng không là trong bỏ mất một cái chữ eat đúng không she eat breakfast at seven thirty in the morning. Wow, very good. Hoàng Anh còn biết được thời gian cho cô là in the morning nè để mình biết là bảy giờ ba 30 sáng. Good job Hoàng Anh, very good, good job. Free. What the Leo do at seven ten in the morning? Wow, yeah, seven ten in the morning. Good, good job. Ở đây Hoàng Anh còn dùng cả hai loại câu hỏi cô cho luôn. Good job, very good. Leo does his routine. Leo brushes his teeth. Ý của con là đánh răng đúng không? Leo vâng brushes his teeth. One more time. What brushes? Again, Leo brushes, brushes. Leo brushes. His teeth. His, his teeth. teeth. Yeah, Leo đánh răng mà răng uh, his teeth có nghĩa là răng của anh ấy đúng không? Okay, good job ở đây thì đa phần các bạn nè các bạn đều chưa rõ về tiền hiện tại đơn à, khi mình dùng cái này thì câu cái động động từ của mình mình sẽ phải chia hiện tại đơn nữa nhưng mà tôi thấy đa phần là các bạn chưa học tới nên là các bạn chưa biết cái phần về ngữ pháp này thì mình sẽ học sau và bây giờ thì mình tập trung về phần speaking hơn cho nên là cái phần ngữ pháp này thì từ từ cô sẽ dạy đến cho mọi người ok lúc đó thì tụi con sẽ hiểu tại sao cái chữ do homework khi tụi con nói là anh ấy làm bài tập mình lại phải nói là does homework à, các bạn có bao giờ thắc mắc là vì sao mình lại phải nói là does homework không cái đấy thì là mình phải chia thì đó nhưng mà sau này mình học về cái thì đấy thì cô sẽ chỉ dạy con tốt hơn uh à -huh. far. What does Luna do at 7.45 in the morning? Good. Luna does her go to school. Uh-huh. Luna does. Five. Luna the... goes to school. Luna goes to school. Luna go to school. Good job. Okay. Leo play video game. He video game. Video game. Video game. Good job. Play video game at six twenty. Six. What time the Luna? À, 6.20 thì của con là six twenty chiều sáng hay là chiều nè? Hoàng Anh nói là 6.20 là buổi tối đúng không? Đúng không? Ý Hoàng Anh là điện tử vào buổi tối thì mình phải thêm cái gì vào để biết là buổi tối nè Hoàng Anh mình có thể thêm cái nào vào để biết là buổi tối 620 in the evening okay one more time 620 in the evening in the evening in the evening evening again evening evening good job yeah thì vậy là mà anh nhớ là cho cô là mình để phân biệt được là 6 giờ sáng với 6 giờ tối thì còn phải thêm một cái cụm nữa à uh -huh, con có thể nói là 6:20 p.m. hoặc là con có thể nói là 6:20 in the evening cũng được, ok? Lecture study. She lecture study at 7 p.m. Seven. studies, right? What the Leo do at 9 p.m. Yeah. Leo the hit what TV? À, Leo watches TV. Again, Leo watches TV. Leo watches TV. Good job. Very good. Eight. What does Luna do at 10 p.m.? Yes. Luna. Luna does her go to sleep. Okay, Luna goes to sleep. Go, Luna goes to sleep. Ờ, Luna go to sleep. Như vậy là bài của con rất là tốt này, con dùng thời gian cho cô rất đâu Có điều là mình chưa rõ về cái thì cái ngữ pháp thôi, nhưng mà cô thấy ngữ pháp các bạn đều mắc phải hết con đang bật mic, con đang được kiểm tra bài. Ừ, mình sẽ được học về cái ngữ pháp kỹ hơn và sau đấy thì tụi con sẽ biết tại sao mình phải nói như vậy. Ok, thank you Hoài Anh so much. Thank you. Ok, next bạn Ngọc Minh coi đây, hình như lần trước cô có chữa bài cho Ngọc Minh rồi phải không ta? Ngọc Minh có ở đây không nè? Khúc Ngọc Minh, Phạm Tiến Minh các bạn không nghe thấy cô hả con xem lại cái loa nha ok Minh thử xem lại cái loa hoặc là cái tai nghe của con cắm nó kỹ chưa bạn Khúc Ngọc Minh có ở đây không để cô sửa bài cho bạn nè are you here Ngọc Minh are you here What about? Hello guys. Ừ, cô không thấy Ngọc Minh trả lời cô. What about Khánh Nam? What about Khánh Nam? Are you here? Are you here Khánh Nam? Are you here? Um, à ok, cô thấy Ngọc Minh rồi đó. Ok, cô sẽ bật mic cho con nha. Ok, bây giờ cô bật mic cho Ngọc Minh nè tại vì Ngọc Minh phải có cô uh, bấm thì Ngọc Minh mới uh, bật được uh, ok Ngọc Minh đã bật được chưa con có thấy cái nút màu xanh có chữ unmute chưa Hello. Yes. Ok, Ngọc Minh cũng mở cam lên cho cô xem thử Ngọc Minh nè. Ngọc Minh đã mở cam chưa? Yes. Ok. Ok, bây giờ cô cho bài của Ngọc Minh nha. Uh -huh. So you have Alex and Lucy. Let's see. Let's see your homework. In this morning, today I will talk about the schedule, Alex. And okay, Lucy. again, the schedule, schedule. Schedule, schedule. Không có đọc là schedule mà mình sẽ đọc là schedule. Okay, good job. Yes. Next one. One. What time does Alex wake up? He'll wake up mình, at... Cô chậm chậm thôi, mình nói chậm chậm để cái từng cái âm một nó nó rõ hơn. What time does Alex wake up? Again, what time does... What time does... What time does Alex wake up? Yeah, wake up. Okay, good job. Next one, để xem là Ngọc Minh trả lời như thế nào nha. 6.30 in the morning. Two. He wake up at 6.30 in the morning. Good. What does Lucy do at 15 in the evening? Lucy does her reading book too. What does Lucy do at 15 in the evening? Lucy À, cái này là mà con nói là mấy giờ nè. Ngọc Minh nói lại cho cô nghe thử nè. Cái khúc này là con đang nói mấy giờ? Two. What does Lucy do at 15 in the evening? Lucy does her reading book. 3. What does Alex do at 7.45 in the evening? He plays video game thời gian lại cho cô nghe 8 giờ 15 tối thì con phải đọc như thế nào at buổi tối 8 giờ 15 tối thì Ngọc Minh nói như thế nào nè Ngọc Minh bị tắt tiếng rồi cô mở lại tiếng cho Ngọc Minh nha hello Ok, Ngọc Minh nói lại cho cô nè, 8 giờ 15 tối thì con phải nói như thế nào? 8 ừ. 8 is uh, um, 15 uh, in the evening in à, the evening đúng rồi đó còn thiếu thiếu một cái thôi in the evening 8:15 in the evening 8:15 in the evening à, ok good job và ở đây thì mình ghi là reading books là chưa đúng khi mình nói thì mình cái này là cũng liên quan tới lại um, liên quan tới ngữ pháp nhiều nè các bạn đa phần là các bạn chưa rõ về cái hiện tại đơn đúng không cái này rồi. như hai bữa nhầm cái ai? đấy rồi cái này con ờ, nhớ cho cô là hiện tại mình đang dùng hiện tại đơn mình miêu tả những cái công việc mà tụi con làm hàng ngày có thời khóa biểu có lịch trình thì ở đây mình sẽ dùng cho cô là ví dụ mình nói về Lucy đi thì mình sẽ nói là Lucy reads books at 8:15 in the evening. Ok. Các bạn ở trên livestream khi mà đang xem thì cũng thể bắt chước theo cô đọc nha. Những cái lỗi nào mà tụi con thấy tụi con có thể mắc phải nè thì tụi con cũng sửa lại nha. Ok. Reads books Okay, reads books. Uh-huh. Reads book. Good. So what time does Lucy play examples? Okay. Lucy play. Con sẽ không có đọc là does. Play examples at seven o'clock a.m. Again, does, does. What time does? Ngọc Minh đọc lại cho cô nè. What time does What time does? Hmm, không phải là does. Okay, good job. Okay, thank you Ngọc Minh so much. Thank you, very good job. Next one. Okay, what about uh, Khánh Nam? Hồi nãy cô hỏi Khánh Nam này, Khánh Nam có ở đây không? À uh hả, -huh. cô thấy có nhiều bạn mới vào này, bây giờ là cô. okay, Trần Khánh Nam đúng không? Ừ, uhm, cô thấy Trần Khánh Nam rồi, Khánh Nam đợi cô một xíu nè. Okay. Okay, I can see you. Okay, good. Good job. So now let's see your homework. Wow, a lot of activities. Nam ghi cho cô rất là nhiều hoạt động này. Bây giờ mình xem thử nè. Bạn có hai người, Tảo Bảo và Kỳ Kỳ. Như cô nói các bạn thích đặt tên tiếng Anh cũng được, ừ. mà các bạn đặt tên tiếng Việt cũng được luôn. Dạ, okay. Dạ, dạ, Bây giờ mình xem thử coi là Nam nói như thế nào nè. Ừ. This is my homework. One. What Baba What does Baba doing at 7:30? Okay, không phải là doing mà là do thôi. What does Bảo Bảo do at? Okay. Nam nói lại cho cô nghe nè. What does What What does Bảo Bảo What does Bảo Bảo do à, at? at cộng với thời gian đúng không? Bây giờ mình xem thử con nói cái nào nha. I am He wake up at 7:30 I am. Đồng con dùng thời gian what, nè. What time does Kiki wake up? She wake up at 6 a.m. Okay, good. Two. What What time does Baba doing gymnastics? Ah, do gymnastics. Okay. What time does Bảo Bảo do gymnastics? One more time. One more time, Nam. What time does Baba do gymnastics? À, đúng rồi. Do chứ không phải là doing. Okay, good job, good job. Gymnastics at 7:40 a.m. Good. Nam dùng thời gian what, chơi cho bảo, uh, Water ski teaching at 6:10 a.m. Good. She brushed teeth at 6:10 a.m. Okay. What bà What does bà bà drink at 8 a.m. He eats. Ừ, đó, đa, con, đa phần là con bị nhầm là doing doing. Okay, cho nên mình cố gắng mình sửa lại cái này. Breakfast at 8 a.m. Good. What time does Kiki eat breakfast? She eat breakfast at 6:30 a.m. Okay, good job. Oh. What time? Ghi khá là nhiều cho cô nhưng mà cô sẽ sửa trên bà tới đây nha. Ok, bởi vì con chỉ cần bộ 3 đến 4 hoạt động cười là được rồi. Just bà bảo play video game? À, video games con thêm S cho cô nè. What time does Bảo Bảo play video games? One more time. What time does bảo bảo play video games? Good job, yes. Play video game at 10 a.m. Good. What What does Kiki doing at 7:45 a.m.? She read book at 7:45 a.m. Okay. Uh, good job. Now làm bài tốt rồi đó. Okay, good job. Con dùng thời gian cho cô hợp lý này, có AM, có PM là cô thấy ở đây Nam ghi cũng đúng nè. Good job, very good. Và ở đây thì đã con cũng giống như các bạn thì con chưa có rõ về thì hiện tại đơn, à, cho nên là cái động từ của mình chưa đúng ok động từ của mình khi mình nói chưa đúng thì cái này thì uh, nó sẽ hơi khó hiểu một xíu cho nên là các bạn nhớ là vài buổi nữa thì cô sẽ mình sẽ học đầu tiên mình học speaking trước cho nên là vài buổi nữa thì cô mới dạy đến phần ngữ pháp lúc đấy thì các bạn sẽ để ý cho cô nha ok các bạn sẽ biết tại sao là hôm nay những cái lỗi này của mình bị sai bây giờ thì sẽ hơi khó giải thích một xíu cho nên là tới lúc đấy tụi con được học cái kiến thức đấy rồi thì cô sẽ giải thích kỹ hơn ok thank you nam so much thank you guys rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bài học của mình nha Các bạn cứ việc nộp bài tập về nhà rồi cô hứa là cô sẽ sửa Cô sẽ ghi rõ lỗi sai của mình trên comment Cái lỗi nào mà tụi con thấy tụi con sửa được ngay á Thì tụi con cố gắng sửa chẳng hạn như những cái phát âm nè Có những bạn thì cô sửa có những cái từ tụi con phát âm chưa chuẩn Thì tụi con có thể xem thử coi cái cách phát âm từ đó như thế nào Mình học cho nó chuẩn Ok So now let's start our lesson today. Hôm nay mình học một xíu rồi cô sẽ hướng dẫn cho tụi con chơi một trò chơi. Nhưng mà trò chơi này là cô hướng dẫn để thứ hai ngày mình chơi nha. Nên là các bạn nhớ lắng nghe kỹ đó. Ok. Các bạn ở trên livestream cũng nhớ là khi cô chỉ về cái uh, cái bài tập cái trò chơi thì mình cố gắng mình sẽ vào hôm sau tụi con có thể vào lớp học của mình để mình chơi chung với các bạn nha. Vì chơi ở trong đây thì nó sẽ dễ hơn. Ok. Rồi bây giờ các bạn nào còn nhớ cái bài này không? Do you guys remember this reading? Các bạn nào các bạn nào um, đã đọc về nhà đã đọc cái này cho cô chưa? Cô có dặn mọi người về nhớ đọc lại cho cô đó. Hôm nay các bạn nào đã đọc rồi nè. Did you guys read this one at home? À, chủ, các bạn hỏi chủ đề của mình học ngày hôm nay thì mình vẫn đang học tiếp tục unit 1 là everyday, okay? Yes, a lot of you guys have already read this one. Okay, so I will invite three friends. Okay, tí nữa mình sẽ có một cái bài tập liên quan tới cái này, cho nên là bây giờ cô sẽ mời một ba bạn, mình cô mời lại ba bạn để mình đọc tiếp. Mình sẽ đọc cái bài này lại một lần nữa cho cô nha. Okay, three friends. Who's ready? Please raise your hand. Who's ready to read this one? Cô sẽ xem thử coi là cô sẽ mời bạn nào đây. Who's gonna read this one for me? cũng như lần trước là sẽ có ba bạn một bạn đóng vai Dylan một bạn đóng vai the mother và một bạn đóng vai người dẫn chuyện narrator ok now let's invite someone uhm, cô mời đầu tiên Thanh Ngọc Thanh Ngọc đã mở mic được chưa nè đây là cô ạ Ok, hello Thanh Ngọc. Ok, quấy. Bây giờ con cứ để mic cho cô nghe, con đừng tắt mic nha. Bây giờ cô mời thêm hai bạn nữa nè. Uh ờ -huh, đầu tiên, I want to invite. Let's see. Ừ, cô sẽ mời bạn. Ok, Hồng Ngọc hôm nay mới học buổi đầu tiên đúng không? Right? Ok, yes. Hồng Ngọc đợi tiếng cho cô nghe Rồi, hai bạn rồi, một bạn nữa nào. One more. Let's invite a boy. Okay, let's invite a boy. Ok, cô mời ra Huy nè. Ok. Hello guys. Hello. Ok, đầu tiên đầu tiên ra Huy, bây giờ ra Huy sẽ đọc hai lại challenge cho cô nha. Ok. Yes. Ok, đầu tiên là Gia Huy là challenge nè, rồi tới bạn nào nữa nè. Hồng Ngọc đúng không? Còn Mom. Okay, you will be the mother. Okay. Hồng Ngọc sẽ là người mẹ nè. À, người mẹ tuy ít uh, tuy ít lời thoại nhưng mà cũng rất là quan trọng nha. Okay, tiếp theo. Ô, ờ, hồi nãy cô mời bạn nào nữa đầu tiên cô quên mất rồi con lên tiếng cho cô biết nè em ạ dạ. ok ok so you will be um, con sẽ là người dẫn chuyện cho cô ok can you hear me yes ok người dẫn chuyện thì bây giờ là câu chuyện của mình nè con cứ việc là thì đầu tiên mình sẽ dẫn vào câu chuyện trước đó trước xong rồi mình lấy nhắc lên rồi lại tính người mẹ mình không cần phải nói là mơ đi mình hết mình chỉ cần dẫn chuyện rồi đào tên nhân lên, đào tên người mẹ rồi tiếp tục như vậy cho cô ok are you guys ready are you guys ready Yes. Yes. Okay, good job. Very good. Now please start. Please start the story. Các bạn bắt đầu nè. Micro bạn nào đang ngồi gần cái quạt thì con phải khó xích ra cái quạt một xíu để mình nghe rõ cái tiếng con hơn nha. Bạn nào đang ngồi gần cái tiếng quạt khá là to đó. Ok, từ từ bắt đầu vào nè. Dựng bạn dựng chữ đâu? Bạn dựng chữ nè. Dựng chữ lên. Now and up and gets into the kitchen. Good. Good morning, Mom. What day is it today? It's Monday. Good. Hooray, I love Monday. À, good job. Tiếp theo luôn, những chuyện tiếp nè. Before. Before school, Alan always It's breakfast. Good. I have art class at 9.30. Art class is fun. Good job. But, mm, good. Next but, one. He brush his he He wash his face. Okay, again, he brushes his teeth. He washes his face. He brushed his teeth. Brushes, he brushes. Con thấy đọc cái từ đấy là brushes. Brushes. His teeth và washes. His teeth. Wash his face. Yeah. Okay, Dylan. We draw pictures. We paint. It's great. Good job. Good today. Uh, good job. Next one, next one. He gets red. Then at 145, we have B I love B Good. Good, Dylan. Good job. Next one. Ờ, cô các bạn chat nhiều quá em không nhìn thấy ạ. Ở đây nè, con nhìn trên cái hình cho cô này con tắt đi cái phần chat cái khung chat ở bên phía con đấy rồi con nhìn vào cái slide cho cô nè he puts on he puts on his shoes, shoes. à mang giày shoes. vào he's ready he's ready for school good Dylan after school we play soccer or basketball and Dylan. À, Dylan. Mình phải la lên giống như là mình ngắt lời của Dylan đó. Dylan, good job. Next one. But there's no school today. À, không có à, không có đi học hôm nay. Dylan nói là What's mom? Good. Today is a holiday. Then no school. Good job. Okay, thank you guys so much. Very good job. Okay, như vậy là hôm bữa đến giờ là mình đã practice cái story này rất là nhiều đúng không? The I love Mondays. Okay. À, Dylan tưởng là hôm nay đi học nhưng mà cuối cùng thực ra là sau khi nói một trang luôn là không phải là ngày đi học bởi vì hôm nay là holiday. À, it's a holiday. Cho nên là Dylan không phải đi học. So now we move to this new task. Okay, So you can see there are eight sentences, right? Eight sentences, có 8 câu. And what you need to do is you need to write B, letter B for before school and letter A for after school. Như vậy là con đọc cho cô nghe từng câu một. Ví dụ câu số 1, Dylan eats breakfast như vậy mình thử mình nhớ lại cái câu chuyện hồi nãy cho cô hồi nãy giờ mình đọc chuyện là các bạn đọc chuyện đúng không các bạn đọc chuyện cho mình nghe mình nhớ lại coi cái việc mà Dylan eat breakfast là nó before school hay là after school before school có nghĩa là khi nào mọi người before school before school có nghĩa là khi nào nè before school before school có nghĩa là trước trước khi mà đi học đúng không còn after school là sau khi đi học sau giờ học ok như vậy là tụi con sẽ xác định cho cô mỗi câu này là các bạn à, bạn Dylan làm trước giờ học hay là sau giờ học rồi đây là cái cách thức mà tụi con sẽ um, cách thức để tụi con à, có thể làm nè cô sẽ mời uh, one friend one friend will do two OK two sentences mỗi bạn sẽ làm cho cô hai câu ok cô mời mỗi bạn các bạn sẽ đọc lên cho cô đáp án của mình ví dụ số 1 tụi con chọn là A thì tụi con phải đọc như thế này cho cô nè Dylan eats breakfast after school. Còn nếu tụi con chọn B thì tụi con sẽ đọc là Dylan eats breakfast before school. Ok. Các bạn có thể bắt đầu ghi đáp án vào cho cô nè. Ok, các bạn có thể ghi ghi đáp án của mình vào phần chat box nha. Ok, please write your answer in the chat box. Các bạn ở trên livestream thì cũng sẽ ghi đáp án vào phần comment nha. Ok, các bạn cùng nào ghi đáp án nha. Bây giờ cô sẽ mời một bạn nha để coi bạn nào sẽ là người được mời đây. Bạn nào sẽ làm cho cô câu số 1 và câu số 2 đây. Rồi cô mời Lan Phương nè. And the goal. Okay. Darling is breakfast for uh, for me for school. À, ok. Như vậy là con chọn B thì con sẽ nói là Dylan eats breakfast before school. One more time. Oh, oh. Da, uh, Dylan eats Dylan, breakfast. Dylan, again, Be Dylan. Dylan eats breakfast before school. Okay, let's see the answer. Các bạn có cùng đáp án với lại uh, Phương không nha? Oh. Ừ, các bạn chọn một B cũng rất là nhiều đúng không? Let's see the answer. Good job, Fu. Very good. Very good job, guys. Các bạn làm tốt lắm. Now number two, please. Number two. Uh, Dylan plays. Dylan. Uh, again. Again, from Dylan. Dylan. Dylan plays soccer after school. Okay. After school. Is it after school, guys? Is it after school? Let me see the answers. Wow, 2A, a lot of 2A. So now let's see. Good job. After school, uh, Dylan chơi bóng đá sau giờ học đúng không? Okay, thank you, thank you so much. Thank you. Now, one more friend. Do number three and four for me, okay? Cô mời bạn Tiến Minh nè. Tiến Minh. Phạm Tiến Minh lớp 5. Okay, Tingman, what is your answer for number three? Your answer for number three? B. Okay, như vậy là con chọn B thì con sẽ nói như thế này cho cô. Dylan wakes up before school. Dylan. Okay, one more time. Mình nói lại cho cô nghe, cô nghe không rõ nè. Dylan Dylan? Dylan wakes up for school. Ah, before school. Okay, so your answer is B. Let's see your friend's answer. Okay, 3B. Các bạn cũng chọn 3B rất là nhiều. Yes, good job. Before school. À, mình thức dậy trước giờ học, đúng không? Good job. What about number 4, Minh? Number 4. Còn câu số 4 thì con chọn cái gì nè? Dylan mình sẽ đọc cho cô cả câu luôn Dylan brushes đánh răng thì mình nói là brushes mình nói cho cô nghe nè Dylan brushes Can you hear me? Mình có nghe thấy cô không nè? Để cô xem thử đáp án của các bạn cho câu 4 nha. Okay, what about number four, guys? 4B, yes, a lot of 4B. Ừ, như bạn Minh, Minh có nghe thấy cô không? Can you hear me? Minh đang mở tiếng rồi nè, con thử nói đi nè. Can you hear me, Minh? Can you hear me? Ừ, nếu mà bạn Minh không nói được thì cô mời một bạn khác làm giúp cô câu số 4 nha. Ok. Okay, let's invite another friend, okay? Cô mời Xuân Đức nè. Okay, Đức, can you do number two, uh, four for me? Hello, can you do number four? Cô đã mở mở micro cho, cho Đức rồi nè. Ừ, hay là bên cô bị lắc thôi nhờ. Hello, can everybody hear me? Các bạn có nghe thấy cô không nè? Can everybody hear me? Hello guys. Hello, guys. Uh, okay. Okay, so I will invite Bảo Hà. Hello guys, can you guys hear me? Cô nghĩ là bên cô hình như bị lắc mà mọi người có nghe thấy cô không? Cô không thấy các bạn chat vào khung chat nữa. Ừ. Ok, I think it's normal. Cô nghĩ là cô thấy mọi người. Sorry guys. Con bật được mic rồi ạ. Con được bật mic rồi. Ok. Cô nghĩ là máy cô vừa mới bị uh, lắc một xíu. Ờ. Ok, sorry guys so much. Ok, cô xin lỗi các bạn nào hồi nãy giờ cô mời cô có bấm nhưng mà cô không nghe thấy các bạn nghe hình như bên máy cô bị lắc nè. Bây giờ Hà Hà đã mở micro rồi đúng không? Hà kia. Dạ, dạ rồi. Ok, Hà làm cho cô câu số 4 nè. Number 4, what is your answer? Hà đọc cho cô cả câu nha. Bây giờ ví dụ con chọn là A hay là B nè. Hà chọn A hay là B? Dạ con chọn B. Ok, B for school. Ok, như vậy Hà sẽ nói cho cô là Dylan brushes his teeth. Dylan brushes his teeth. Before Before school. Cool. Okay, good job Hà. Thank you so much. So let's see the answer. Okay, cô xem thử đáp án nha. Good job, very good. Good job guys. Okay. Next one, cô mời tiếp hai bạn, một bạn làm cho cô câu 5 và câu 6 nha. Xin lỗi mọi người, hồi nãy giờ máy cô hình như nó bị lắc nên là cô không thấy các bạn ở đâu hết. Rồi bây giờ cô mời Đoàn Phương Anh nè. Phương An làm cho cô không? Number 5 and number 6 please. Vâng ạ. So what is your answer for number 5? My answer is B. Okay, nếu con chọn B thì con phải nói như thế nào? Dylan, Dylan washes his face before school. Okay, let's see the answer. Is it B? Ok, yeah, dạ, it's B. Okay. Các bạn ở trên livestream cũng để ý đáp án và đọc theo bạn mình nha. Các bạn cũng đọc giống như cô nói chỉ vậy đó. Dylan washes his face before school. À, trước giờ học, trước khi đến trường đúng không? Yes. Ok, now Phương Anh number 6 please. Phương Anh làm cho cô thêm câu số 6 nè. Number 6 please. Dylan gets, gets dressed before school. Ok, before school luôn. Như vậy là number 6 bạn cũng chọn before school luôn. Đáp án của các bạn của mình như thế nào đây? Is it before school? Ừ, cô thấy các bạn cũng chọn 6B, 6B. Now let's see. Good job, very good. OK, thank you Phương Anh so much. Thank you. Now one more friend for number 7 and number 8. OK, number 7 and number 8. Ok, cô mời Xuân An nè, Lê Xuân An lớp 4 nè. Can you do number 7 and 8 for me? OK, what is your answer for number 7? Dylan? Dylan burst on his shoes before school. Before school, good job. Uh, mang giày vào trước khi đến trường. Yes, what about number 8? Xuân An, number 8 con còn có số 8 nữa nè Xuân An do number 8 for me Gina play basketball after school ah you choose after school okay let's see Ừ, để cô xem thử đáp án của các bạn có phải là after school không? Yes, ate, ate a lot. Let's see the answer. Okay, yes, it's after school. Good job, guys. Very good. Như vậy là các bạn cũng đã hiểu được cái bài đọc của mình rồi đó. Very good job guys. Now we move to the next task. Task 7. So for this task, you have to answer the questions, okay? So I will invite two friends, okay? I will invite two friends. One will ask and one will answer. Then you guys gonna switch. Okay. Đây là những ba câu hỏi liên quan tới cái bài đọc hồi nãy giờ mình làm nè. Cô sẽ mời mỗi câu hai bạn. Uh ừ -huh. Các bạn sẽ đầu tiên one will ask, một bạn sẽ hỏi, bạn kia trả lời. Sau đấy mình đổi lại, mình switch. Uh -huh. Mình đổi lại và bạn cũng trả lời cho cô nghe. Okay. So now đầu tiên cô mời Tuấn Kiệt lớp 3C, 3C ok Tuấn Kiệt and Ngọc Tú nè Tuấn Kiệt and Ngọc Tú ok bây giờ uh, Tuấn Kiệt hỏi trước sau đấy thì Ngọc Tú trả lời cho cô nha number one ok number one why does Dalit deal like Monday deal, Mondays Mondays Monday. À, con sẽ không đọc là Monday mà con sẽ đọc cho cô là Mondays. Mondays. Okay. Yeah, good job. Okay, what is your answer, Tú? Khi mà người ta hỏi why là mình phải trả lời reason, mình phải trả lời lý do đúng không? Thì mình mình có thể trả lời như thế nào? Because bởi vì sao? Because theo con thì tại sao Dylan like Mondays? Why? Because he has art class and ah. see and play uh, soccer or ah. basketball. Yeah, I get it. So so Dylan likes Monday because he can he can he have art class, right? He has art class and he can play basketball, right? Yeah, cô hiểu ý của bạn rồi đó. Như vậy là Tú trả lời là bởi vì sao? Ừ, bởi vì Dylan được học vẽ và Dylan được uh, chơi bóng rổ nữa. Okay, so that is two answers. What about À, hồi nãy Tú đâu rồi? Bạn còn lại đâu rồi nè? À, uh -huh. cô thấy bạn à, có nhiều bạn cũng rất là muốn uh, giơ tay bây giờ cô sẽ mời Okay, thank you tú now one more pair okay. cô mời uh, huỳnh đăng khoa nè Okay, hello. Okay, Khoa me. Cô mời Huỳnh Đăng Khoa và Hoàng Giang nè. Okay, now, okay, let's do number two, okay? Let's do number two. So Khoa will ask first and Giang will answer, okay? Yes. Yes, okay, Khoa hỏi trước rồi à, lát nữa tới Giang hỏi nha. Bây giờ Khoa hỏi nè quy y two Dylan là surprise surprise why is Dylan surprise? why is Dylan surprise? à surprise có nghĩa là tại sao lại bất ngờ Ừ, như vậy là đang có biết tại sao Dylan lại bất ngờ không nè why uh, because her, um, his mom is shouting Ah, à, shouted. Ah, à, yeah, okay, I get it because his mom shouts, okay. Như vậy là Giang nói là Dylan thấy bất ngờ bởi vì mẹ nói có hét lên là Dylan, right? Mẹ có hét lên giữa chừng là Dylan. Uh mm-hmm, -huh, okay, good job. Yes, very good. Okay, và có thể là bởi vì sao nữa nè? Because uh, maybe he find out that um, Mondays, à, uh, that day was a holiday, right? Bởi vì Dylan phát hiện ra hôm đấy tự nhiên lại là holiday, mình lại không được đi học nữa đúng không? Uh, cho nên là Dylan surprised, right? Good job. Okay, yes. thank you, thank you guys. Now, what about number three? Bây giờ là câu hỏi số 3 thì cô sẽ mời nhiều bạn hơn nha. Okay. So for number three, okay, Việt end. Okay, I will ask you this one, okay? Việt An lớp 3 là con đã mở micro chưa? Ok, yeah. So Việt An tell me, do you like Mondays? Do you like Mondays? Yes or ờ. no? You don't like Mondays. Okay, why? So why don't you like Mondays? Why? Vậy lý do vì sao mà con lại không thích thứ hai giống Dylan nè? Why? What do you have to do on Mondays? Con phải làm gì vào thứ hai mà con lại không thích uh, ngày thứ hai nè? Why? Việt Anh phải làm gì vào thứ hai nè What do you have to do? Do you have a lot of classes? Do you have to go to school? Yes. Ah, you have to go to school, so you don't like going to school. Như vậy con thích đến trường không? Việt Anh có thích đến trường không? Nhiều khi không thích. À, Okay, so you uh, sometimes you don't like going to school, right? So you don't like Monday. So what about Sundays? Do you like Sunday? I think you like Sundays, right? Yes. Yeah, Sunday is a weekend, okay? Sunday là cuối tuần đúng không? Cho nên là đa phần ai cũng thích Sunday hết. à, à có ai giống Việt Anh là thứ hai phải đi học cho nên là không thích uh, thứ hai không? Có bạn nào giống Việt Anh là cũng đi học vào thứ hai cho nên là không thích đâu? Uh, a lot of yes, a lot of yes. So you guys don't like Monday too. Okay, one more friend, one more friend. Let's invite. Okay, I will invite Emily. Emily, an English name. Hello. Okay, Emily, so do you like Mondays? Do you like Mondays, Emily? Yes, I do. You like Monday. So why do you like Monday? Why? Because um, in Monday, I can meet my school and my teacher and my class. Ah, you can meet your friends, right? Your friends, okay? Your classmates. Bạn cùng lớp của mình thì con có thể nói là classmates, okay? You can meet your uh, your teachers, your classmates, right? Yeah, very good job, Emily. Good job ha và mình dùng Mondays thì mình sẽ không nói là in mà con sẽ dùng cho cô là on Mondays because on Mondays I can meet my classmates and my teachers okay Emily remember on Mondays okay on Mondays okay not in Mondays Okay, good job Emily. Now one more friend, bạn cuối cùng. À, sau cái này thì cô chuẩn bị chỉ cho tụi con chơi trò chơi cho buổi hôm sau nha nên là mọi người nhớ tập trung nha. One more friend. Let's invite. Cô sẽ mời. Ok, Đức Tiến đi. Cô mời Đức Tiến nè. Đức Tiến lớp 4. giá yeah, so Đức Tiến, do you like Mondays? Do you like Mondays? Yes or no? Yes or no? No. You don't like Mondays too? So why don't you like Mondays? Why? Tại sao con lại không thích ngày thứ hai? Thứ hai con phải làm gì mà con không thích nè? What do you do on Mondays? What is your schedule on Mondays? What is your schedule on Mondays? Lịch trình của mình thứ hai mình phải làm gì mà mình không thích nè. Do you have to go to school? Con có phải đi học vào thứ hai không? Do you have to go to school thing? Uh, do you have to wake up early? Do you have to wake up early? Thế thì tiếng có phải dậy sớm không? Yes. You have to wake up early. Well, okay. So that is that the reason why you don't like Mondays? Đó có phải là lý do vì sao mà tiếng không thích thứ hai bởi vì tiếng phải dậy sớm không? Is that the reason why? À, có bạn Thư cũng kêu là ghét học lúc thứ hai nè. Uh, you guys don't like Mondays okay because you guys have to study a lot uh -huh. because it's the first day à, thông thường thứ hai là ngày đầu tiên mình đi học trong tuần đúng không mình vừa mới nghỉ mình vừa mới nghỉ xả hơi cả một cái cuối tuần rất là vui đúng không mà tự nhiên cái mình phải đi học cho nên là nhiều bạn không thích đúng không you guys don't like Mondays right uh, Phúc Nguyên said he loves PE. Okay, yes. Not a lot of people like Monday. Ah, và ờ, khang có nói là không thích chào cờ đúng không ok bạn khang không thích chào cờ cho nên là bạn không thích uh, à, vào ngày thứ hai ừ. còn những bạn nào mà được học những cái môn yêu thích như là drawing nè à, học art nè hoặc là pe nè thì có thể các bạn sẽ thích thứ hai đúng không không biết các bạn ở trên livestream có câu trả lời như thế nào ta các bạn có thích thứ hai không nè you guys like Mondays so now okay Now I will move to this one. Okay, please focus, please focus. This is gonna be the game. Uh-huh. But not right now. Okay, đây là trò chơi mà mình sẽ chơi vào đầu giờ thứ hai nha. Bây giờ tụi con nghe kỹ cô hướng dẫn nè. Okay guys, please focus. Okay. For example, okay, so you guys can see on the screen there are 40 activities. 40 activities, okay? Có tới bao nhiêu hoạt động là mọi người? 40, okay? có tới 40 hoạt động cô ghi ở trên đây rất là nhiều chẳng những cái mà mình biết rất là rõ chẳng hạn như brush teeth nè à, những cái mình đã học rồi là play soccer wake up nè đấy rất là nhiều đúng không a lot of activities so what you need to do with these activities you need to okay now you have so you have 4D activities bây giờ các bạn có thể làm cho cô một việc là một là các bạn nhờ bố với mẹ chụp hình lại cái này cho cô nè các bạn chụp là cái này hoặc là các bạn đợi tới ngày mai khi mà cô đăng cái video bài giảng lên thì tụi con sẽ uh, tụi con sẽ chỉnh tới cái khúc này nè tụi con bắt đầu chọn cho cô ok bây giờ một là tụi con có thể chụp hình lại trước hai là ngày mai mình xem cái video bài giảng rồi mình chụp lại sau mình xem sau cũng được rồi bây giờ mọi người chú ý cho cô nè so with these 40 activities what you need to do à 40 hoạt động yes so you have to choose 16 out of 40 Tụi con phải chọn cho cô 16 hoạt động 16 cái bất kỳ đó tụi con thích cái nào tụi con chọn cho cô 16 cái ra à uh mình sẽ chọn cho cô 16 hoạt động trong số 40 cái này tụi con chọn ra 16 cái not right now ok không phải là bây giờ đâu nha mọi người bây giờ mọi người cứ nghe cô là được not right now mình sẽ không có chọn bây giờ tụi con chụp lại cái hình này hoặc là tụi con đợi ngày mai có video bài giảng tụi con có thể vào xem thì tụi con chụp lại sau rồi tụi con sẽ chọn ra nè có 40 hoạt động tụi con chọn ra cho cô 16 hoạt động để mình chơi trò bingo you guys know bingo do you guys know bingo guys have everybody here played bingo các bạn nào ở đây đã từng chơi trò bingo chưa nè Have you guys ever played bingo? Ừ, Trang nói là chưa. À, Linh nói rồi nè. Yes. Hằng nói là yeah. no, I have never. Yeah, no, a lot of no. Mm, có rất là nhiều bạn chưa chơi bao giờ cho nên là cô sẽ hướng dẫn cho kỹ. Phương Linh say yes. Uh-huh. À, rất là nhiều cái chưa nè, không biết các bạn ở trên livestream cũng có chơi chưa nè. À, yes, no, a lot of no. Ok. Rồi bây giờ cô chỉ mọi người sơ nè, hôm sau cô lại chỉ tiếp. Nhưng mà hôm nay cô chỉ kỹ mọi người hướng dẫn nghe cô nè. Sau khi tụi con chọn ra hồi nãy là mình dựa theo 40 cái hoạt động hồi nãy đúng không? Tụi con chọn ra cho cô 16 là 16 hoạt động rồi tụi con kẻ một cái bảng bây giờ mình có một tờ giấy bây giờ tụi con chỉ nghe cô thôi nha mình chưa có làm bây giờ đâu mình để dành thời gian ở nhà mình làm cho cô nha mình có một cái tờ giấy như thế này đúng không you have a piece of paper right you have to draw a big box with 16 little boxes okay mình sẽ vẽ cho cô một cái bảng to trong đấy tụi con chia ra là 10, 16 cái ô nhỏ 16 cái hộp nhỏ rồi tụi con hiểu không mình vẽ ra cho cô mà vẽ theo kiểu là hình vuông á tụi con vẽ hình vuông có nghĩa là hàng ngang mình có bốn hàng bốn ô hàng dọc mình cũng có bốn hàng bốn ô đó tụi con vẽ một cái uh, bảng như thế này cho cô rồi sau khi đó mình làm gì nữa mình vẽ xong thì mình sẽ chọn ra sau khi tụi con chọn ra 16 hoạt động nè thì tụi con sẽ điền vào trong đây mình thích điền chỗ nào cũng được uh -huh. cô đây là cô ví dụ thôi nha mọi người ok this is an example ok đây là cô ví dụ nè cô chọn ra 16 cái hoạt động rồi bất kỳ nha trong đây có 40 cái lận tụi con cứ chọn ra 16 cái bất kỳ cái nào cũng được không cần nhớ tới con số con số này chỉ là cô liệt kê thôi chỉ chọn cho cô các hành động là được không cần phải nhớ con số nhớ là cho cô ghi vào trong đây 16 cái mà tụi con chọn tụi con ghi vào đây cho cô thấy okay. các bạn ghi vào đây giúp cô nè đấy các bạn sẽ ghi ra cho cô 16 hoạt động vào trong đây giúp cô 16 cái bất kỳ tụi con thích ghi chỗ nào thì ghi miễn là đủ hết 16 ô cho cô rồi tới chỗ này các bạn hiểu chưa cô xem thử các bạn có hiểu chưa nha you guys understand à, ra hương play many times Okay, yes. À, ok, các bạn hiểu rồi đúng không? Yes, good job guys. Ok, đấy thì các bạn sẽ ghi vào cho cô 16 cái tụi con chọn ghi vào 16 ô này. Nhớ là phải làm cho cô cái ô mà 44 đó, mình làm với cái hình vuông, hình vuông đấy nha. À uh hả? -huh. Một hàng dọc có 4 ô nè, hàng ngang cũng 4 ô cho cô luôn đó. Thì mình phải làm như vậy rồi bây giờ cách chơi nè sau khi tụi con làm xong thì cách chơi của mình là gì cô sẽ mời cô ví dụ bây giờ cô mời cô đi cô tự mời cô trước nha ok I will be first cô làm trước nè ví dụ cô mời cô đi và đây là cái bạn của cô nè đây là cái bạn của cô bản bingo mà cô đã vẽ từ trước rồi bây giờ cô sẽ chọn một từ bất kỳ ví dụ như cô chọn uh, take a shower rồi cô mở micro lên cô mở micro của bạn đầu tiên lên thì là cô nè bây giờ là cô đó Ừ, cô mở micro của cô lên rồi cô không phải là đơn giản cô chỉ nói là take a shower mà điều tụi con cần phải làm lúc chơi á là tụi con sẽ phải đặt cho cô một câu à bây giờ mình đã làm thực tập rất là nhiều rồi đúng không mình sẽ không đơn giản là đọc cái từ đó lên cho cô nữa mà tụi con phải đọc thành một cái câu tạo cho cô một cái câu ví dụ rồi các bạn hiểu chưa cô ví dụ nha cô chọn take a shower rồi bây giờ cô sẽ nói là gì lúc mà được mở micro lên thì cô sẽ nói là cô sẽ đặt một cái câu thì một câu nào cũng được thì cô ví dụ nha my mother takes the shower my mother takes a shower at 5:30 in the afternoon đấy thì cô phải có một câu có chủ ngữ là my mother nè rồi vị ngữ của cô là thì take a shower nè rồi có thời gian luôn at 5:30 in the evening rồi như vậy là các bạn phải đặt được cái câu đó cho cô thì mình mới là hợp lệ nha à, có nhiều bạn chưa chụp được đúng không thì ngày mai cô sẽ gửi lại cho tụi con nha ok ngày mai sáng cô gửi lại cho mọi người mọi người đừng có lo bây giờ cô chỉ hướng dẫn trước thôi cho tụi con nghe và tụi con hiểu rồi tới chỗ này các bạn hiểu cách chơi chưa là các bạn sẽ cô mời một bạn nào bất kỳ các bạn giơ tay lên đó thì cô mời bất kỳ một bạn nào thì khi đến lượt bạn đấy bạn sẽ chọn cái từ đấy thì các bạn chọn từ đấy nhưng mà không phải là chỉ đặt cái từ lên cho cô mà các bạn phải đặt câu cho cô ví dụ như cô nói đó my mother takes a shower at 5:30 in the afternoon rồi sau đó cô nói là ok take a shower take a shower bạn nào mà có cái từ take a shower trong cái bạn của mình thì bạn tích vào cho cô đấy lúc đó thì tụi con sẽ làm một cái hành động là tụi con tích vào tích vào là mình có bạn nào không có thì sẽ không tích đúng không chừng nào ai có thì mới tích thôi còn bạn nào mà không có thì mình không tích vào vậy thôi xong rồi cô sẽ mời thêm một bạn nữa ha rồi cứ như vậy cô cứ mời một bạn khác rồi ví dụ nha một bạn khác nữa cô mời ờ, cô lại mời một bạn khác thì bạn đó chọn ờ, cô ví dụ bạn đó chọn chữ ờ, cook dinner đi thì bạn đó cũng phải làm gì đặt câu luôn ví dụ như I cook dinner at 7 p.m I cook dinner at 7 p.m. Rồi cô nói là cook dinner, cook dinner. Bạn nào có cook dinner thì tích vào. Ok, đấy các bạn hiểu tới đây rồi đúng không? Cô nghĩ là các bạn hiểu rồi đúng không? Như vậy làm sao để mình thắng? À, Bảo Hà chưa hiểu hả? À? Thì có nghĩa là ở đây khi mà cô gọi đến bạn nào, bạn nào ờ, cô gọi đến bạn nào thì bạn đấy sẽ đặt cái câu đến cái từ một cái từ đó mà các bạn chọn á các bạn chọn cái từ đấy thì các bạn sẽ đọc cho cô các bạn đọc lên cho cô một cái câu ví dụ có nghĩa là mình sẽ không phải chỉ đọc cho cô cái từ thôi mà các bạn phải đọc cái câu ví dụ của các bạn lên các bạn phải đọc cho cô cái câu ví dụ ok thì các bạn sẽ đọc là she takes a shower at 5:30 in the evening ví dụ như vậy ok sau đấy thì các bạn phải làm gì nữa các bạn sẽ tích những bạn còn lại đó những bạn còn lại sẽ tích vào cho cô tích vào cho cô nếu mà tụi con có cái cụm take a shower thì tụi con tích vào cho cô rồi khi nào mình sẽ trở thắng trò chơi này khi mà tụi con tích vào được một hàng như thế này một hàng như thế này là mình đã được bingo rồi đó mọi người hiểu chưa bingo có nghĩa là tụi con đã tích được một hàng nhưng mà ở đây thì lớp mình rất là đông cho nên là cái việc mà tụi con tích được một hàng rất là rất là dễ mình rất dễ tích được một hàng đúng không cho nên là để khó hơn một xíu thì cô muốn mọi người phải tích được hai hàng cơ phải tích được hai hàng thì mới là người chiến thắng nha mọi người hiểu không rồi cứ bạn này bạn này làm bạn kia làm rồi ví dụ ở đây cô tích được tới um, cô tích được ví dụ cô tích ở đây đi hàng này là một cái hàng nè cô tích được thêm hàng này nữa à như vậy là ở đây cô tích được hai hàng như vậy là cô bingo à, là cô là chiến thắng rồi đó như vậy là cô sẽ xem thử coi là bạn nào sẽ là người bingo hai hàng đầu tiên bạn nào mà bingo được hai hàng thì mới là người chiến thắng của trò chơi của mình các bạn có hiểu chưa you guys understand các bạn ở trên livestream có hiểu cô chưa nè you guys understand me các bạn nào thấy khó hiểu chỗ nào các bạn ờ, ghi vào phần chat box để cô biết cô chỉ lại cho mọi người nè không biết là các bạn nào có thắc mắc gì không các bạn có thể ghi vào phần chat cho cô để cô biết nha you guys understand everybody understand tụi con nhớ là trong đây cô phải nói lại một lần sơn nữa nha là còn 40 hoạt động đúng không tụi các bạn chọn ra 16 cái chọn ra bất kỳ thôi mình thích chọn hoạt động nào thì mình chọn mình chọn ra 16 cái xong rồi mình điền vào cái bảng của mình mình có một cái tờ giấy đúng không các bạn vẽ một cái, uh, một cái khung to như vậy có 16 cái ô nhỏ rồi các bạn điền 16 cái cụm từ vào những cái ô nhỏ đó ok các bạn điền vào trong cái ô đây những cái ô đấy rồi các bạn làm gì nữa các bạn sẽ chơi thôi mình điền sẵn cho cô ở nhà sau đấy thì đầu giờ hôm sau à, đầu giờ hôm sau thì các bạn sẽ chơi với cô nhớ là đầu giờ hôm sau cô sẽ không có chiếu lại slide cho các bạn đâu nha mà mình sẽ chơi luôn đó cho nên là các bạn phải chuẩn bị trước ở nhà nha ok yes thế nào là được một ô à khi khi nào mà bạn à, đọc ví dụ bạn à, bây giờ cô ví dụ nè cô làm thử một câu ví dụ nha bây giờ cô ví dụ liền luôn bây giờ cô mời một bạn đi cô mời à, cô mời tiến minh đi tiến minh đâu rồi are you there tiến minh Can you turn on your micro? Tĩnh Minh, can you turn on your mic? Hello Tiến Minh, hello. Yes. Ok, bây giờ Tiến Minh ví dụ cho cô đây là cái bảng của con đi. Bây giờ con ví dụ đây là cái bảng mà con đã vẽ đi thì con chọn cho cô một từ rồi con đặt cho cô một câu ví dụ thử coi. Tiến Minh đặt thử cho cô một câu ví dụ đi. Bây giờ con chọn từ nào nè? Which one did you choose? Take a nap oh, ờ, take a nap ok như vậy thì để mà chọn không phải là con chỉ đọc cái từ take a nap lên mà con phải đặt cho cô một câu có thời gian ở trong đó nữa rồi bây giờ tiến minh thử luôn cho cô đi con thử đặt câu với cái cụm take a nap cho cô nè I take a nap at 12 o'clock in the afternoon. À, ok. Mình 12 o'clock thì con có thể nói là 12 p.m. là được. Ok. Yes, đúng rồi. Như vậy là Minh nói là gì? I take a nap at 12 p.m thì bạn nào những bạn còn lại trong lớp của mình bạn nào có cái cụm check app thì các bạn tích vào cho cô đấy lúc đấy các bạn tích vào cho cô check app là mình có rồi À, good job rồi ví dụ minh xong rồi nè cô mời thêm một bạn nữa cô mời uh, bùi phương linh đi ví dụ bây giờ cô mời bạn bùi phương linh đi ok phương linh bây giờ ví dụ đây là cái bảng của con đi con có take a nap rồi thì để mà mình nhanh chóng mình được khách hàng à, được khách hàng thì có phải là con sẽ chọn cái cụm từ nó gần kế bên không để mà con có thể được một khách hàng đúng không thì bây giờ phương linh chọn cái nào nè ví dụ phương linh chọn một cái đi mm, Could have lunch I hmm. have lunch at uh, 12 mm, p 12 a.m à, 12 am là có nghĩa là 12 giờ khuya đó con vâng, phải nói 12 pm cho cô nha linh hiểu chưa rồi ví dụ như bạn linh nói là I have lunch at 12 pm như vậy có nghĩa là bạn nào có cái cụm have lên trong cái bảng của mình đó các bạn đã chọn ra 16 cái rồi đúng không thì các bạn có sẵn rồi bạn nào có chữ have lên thì tích vào rồi theo nữa khi nào mà các bạn thắng khi mà các bạn tích được hai hàng cho cô ví dụ mình tích như cái này rồi mình tích được thêm cái này nữa đi đó là có phải tụi con có được một hàng chéo và một hàng dọc không như vậy là mình được bingo ok như vậy là tụi con đã được bingo rồi đó chỉ cần có hai hàng hàng dọc hàng chéo hàng ngang miễn là đủ bốn ô cho cô thì tụi con sẽ được bingo ví dụ hai hàng chéo nè hàng dọc bốn hàng dọc này và bốn hàng ngang này mình được hai hàng trên tổng số những cái hàng này là mình là người chiến thắng nhưng mà đương nhiên phải xem thử có bạn nào thắng đầu tiên đúng không bạn nào nhanh có bingo nhất thì bạn đấy sẽ là người chiến thắng ok các bạn đã hiểu chưa à, chéo một hàng là phải chéo cái hàng thì có hai hàng chéo thôi nha mọi người là hàng này nè hàng chéo này và hàng chéo này thôi bởi vì cái hàng chéo này nó mới đủ bốn ô cho cô còn mình chéo ví dụ mình chéo ở đây đi mình chéo đại ở đây đâu có được hàng chéo này nó có ba ô thôi là không được phải chéo này và chéo này cho cô thì mới đủ bốn ô được ok 16 ô tụi con phải vẽ sẵn một cái một cái khung 16 ô như thế này tụi con hiểu không 16 ô này nó cũng phải giống giống y chang như vậy vậy đó khác nhau cái chữ tụi con chọn thôi 16 ô là có bốn hàng dọc và bốn hàng ngang như vậy nè ok nó là một cái hình vuông đó các bạn hiểu chưa you guys understand you guys understand các bạn nào không hiểu cái gì không nè còn bạn nào không hiểu không hôm sau thì cô lại giải thích một lần nữa ok hôm sau thì cô lại giải thích một lần nữa nha uh -huh. nhưng mà ở đây thì cô muốn mọi người nhớ là về vẽ sẵn cho cô ok cách chơi thì có thể các bạn chưa hiểu đúng không nhưng mà hôm sau mình chơi mình sẽ hiểu còn bây giờ thì cái việc các bạn làm là chuẩn bị trước cho cô ok you prepare choose 16 activities out of 40 chọn cho cô 16 hoạt động uh, hả? chọn cho cô 16 cái trong số 40 cái lận tụi con chọn 16 cái bất kỳ tụi con điền vào một cái khung như thế này cho cô à mình điền đại đâu cũng được mình điền sẵn cho cô như thế này rồi hôm sau là đầu giờ là mình sẽ cầm tờ giấy đó mình chơi với cô mình chơi với cô và các bạn ok các bạn ở trên livestream cũng nhớ nha mình phải làm như vậy trước và các bạn trên livestream nhớ là mình vào lớp học để mình chơi cho dễ hơn nha ok rồi bây giờ thì đây là cái phần cô sẽ chỉ uh, kỹ hơn trong cái phần uh, cô sẽ gửi lên group Zalo để bố mẹ tụi con đọc nữa vậy cô sẽ chỉ kỹ hơn một xíu ha cách chơi thì hôm sau cô chỉ lại một lần nữa thì các bạn sẽ hiểu liền luôn rất là dễ thôi còn bây giờ mình đến bài tập về nhà nè bài tập về nhà lần này rất đơn giản luôn rồi các bạn cùng chụp hình lại cho cô hoặc là đợi tới ngày mai đợi ngày mai có video bài giảng thì các bạn có thể chụp sau cũng được ok so this is your homework all you need to do is to read this one for me okay and then you record a video you record a video of you reading this one okay các bạn quay video các bạn đọc cái bài này cho cô nghe thử coi là các bạn phát âm có chuẩn chưa ok về là các bạn tập luyện cho cô đọc Alfred's Daily Routine Đấy, rồi mình cứ đọc thôi, đọc cho cô nghe thử coi là tụi con phát âm như thế nào Nhớ là đọc phải có giọng điệu, phải có ngữ ờ, ngữ điệu của mình nó, nó, nó lên xuống Ok, đọc cho nó hay vào cho cô Và cô xem thử coi các bạn phát âm ra sao, có chuẩn chưa Rồi cô sẽ sửa phát âm cho các bạn hôm nay thì bài tập về nhà của mình thì chỉ có đơn giản như vậy thôi mình chỉ có đọc cái bài này cho cô thôi ok mình chỉ có đọc như vậy thôi là được ok đấy là bài tập về nhà các bạn viết trong giấy gì cũng được mình ờ, ví dụ giấy của mình là giấy nhỏ giấy tập thôi thì tụi con vẽ cái ô nó nhỏ thôi còn nếu mà bạn nào có giấy A4 thì mình vẽ to một xíu cho mình dễ nhìn tùy mình thôi con thích ờ, vẽ giấy gì cũng được ok còn bài tập về nhà này thì tụi con chỉ việc đọc cho cô nghe là được tụi con về tụi con mở cái ờ, cái hình này lên tụi con đọc cho cô nghe rồi mình quay lại mình quay video lại mình đọc cái bài này đó rồi các bạn gửi lên trên group Facebook để mà cô sửa bài cho các bạn xem là các bạn đọc chuẩn chưa các bạn phát âm nó có hay chưa chỗ nào chưa hay thì cô chỉnh lại giúp các bạn đọc cho nó hay hơn ok so this is your homework and don't forget to do this one for me okay các bạn đừng quên là phải vẽ trước ở nhà nha bạn nào tại vì cô sẽ không có mở lại cái này cho các bạn vào đầu giờ hôm sau đâu mình chơi xong thì cô mới dạy tiếp thôi còn hôm sau mình vào một phát là mình chơi á ừ, cho nên là các bạn nhớ nha có gì cô sẽ đăng kỹ lại trên group cho mọi người nha ok So now is the end of our class today. Okay, guys, this is the end of our class. Ừ, game game à, mình ghi âm các bạn ghi âm thì các bạn à, cô thích các bạn có quay mặt mình nữa nhưng mà bạn nào thích ghi âm thì có thể quay video không có mặt mình cũng được nhưng mà các bạn nên quay có mặt mình để cô xem ngữ điệu hành động các bạn ra sao nha ok so I think you guys all understand right I think you guys all understand So it's the end of our class today. I will see you guys on Monday, okay? Cô gặp lại các bạn vào thứ hai và mình sẽ chơi game cùng với nhau nha. Okay guys. Okay, các bạn có thể mở micro lên và các bạn chào tạm biệt ờ, các bạn. Good. Goodbye. Goodbye teacher. Không ăn theo à, không Teacher. Teacher. Teacher. Teacher. Teacher. Teacher. Teacher. Teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Cô ra sớm phát ra được không? Okay, goodbye guys. Ừ, goodbye. Goodbye guys. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Bye bye. Bye bye. Rồi còn Monday. Rồi hết rồi. Không biết gỡ ra sao. Ok, bye guys. Cô tạm biệt mọi người nha. See you guys on Monday. Đỏ nè.